à, chúng ta sẽ đến với một ví dụ như thế này đó là bây giờ thầy duy có một dung dịch à, sắt ba cloro sắt ba cloro được chưa thầy duy sẽ kẹp ở trên cái giá đỡ như thế này thầy duy có một mẩu natri chúng ta đã xử lý rồi có nhớ natri xử lý như thế nào không đấy à, ờ, thầy duy nhắc lại một chút nhé là khi chúng ta lấy natri được bảo quản ở trong dầu hỏa ra này bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải sử dụng giấy khô giấy thấm khô thấm xung quanh cái mẩu natri đó Bước thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng mũi dao, mũi kéo để vát các cái uh, bề mặt xung quanh mẩu nari đó để lộ cái phần nari bên trong ra thì khi đó phản ứng của chúng ta sẽ xảy ra uh, rất là đẹp và nó khá là dễ nhìn được xem nhỉ đấy và một cái điểm nữa đặc biệt lưu ý là riêng với kim loại kiềm thì chúng ta không được tham hóa chất không được tham hóa chất có nhiều bạn học sinh là chúng thầy duy biết được rằng là cái thực tế của chúng ta ấy là hầu như các phần lý thuyết của chúng ta là là được học ở trên lớp này thậm chí thực hành có nhiều nơi là cũng học ở trên lớp thế thì tuy nhiên là vì cái tâm lý đó nên là có nhiều bạn là khi được vào phòng thực hành làm một thí nghiệm nó lấy các bạn cứ lấy lấy rất là nhiều lấy rất là nhiều các hóa chất không tuân thủ theo những cái quy định của giáo viên và như vậy rất có thể có nguy cơ là ảnh hưởng và gây nguy hiểm đến cho À, cá nhân của bạn và cũng như cá nhân của các người khác. Do vậy chúng ta lưu ý nhé. Với cái trường hợp kim loại kiềm mà chúng ta làm thí nghiệm ấy, cái lượng hóa chất chúng ta lấy nó vừa đủ thôi và thông thường các thầy cô hay lấy là chỉ cần một hạt đỗ đen thôi đúng không chỉ cần một hạt đỗ thôi là phản ứng đã xảy ra được rồi và hiện tượng cũng quan sát được khá là nhanh và dễ dàng chúng ta lưu ý nhé bây giờ chúng ta sẽ cho natri vào <coughs> cho natri vào thế thì đầu tiên nó cho natri vào như vậy thì natri sẽ tan ở trong dung dịch và gì nhỉ tan trong dung dịch và tạo thành môi trường kiềm tan trong dung dịch này và tạo thành môi trường kiềm được chưa nhỉ đấy và giai đoạn 2 của chúng ta đó là cái ion OH trừ sinh ra ấy, ion OH trừ sinh ra ở đây nó sẽ phản ứng được với ion sắt 3 ở trong dung dịch đấy và tạo thành ở đây sẽ tạo thành kết tủa đấy tạo thành kết tủa nhá chúng ta có nhìn thấy các cái vẩy màu đỏ nâu không ạ đó chính là các kết tủa sắt 3 henoxit đấy được chưa đấy chúng ta trải qua một số cái phương trình như thế này được chưa chúng ta sẽ có phương trình nhá giai đoạn đầu tiên này natri khi mà thầy cho phản ứng với nước tạo thành ở đây sẽ là natri hydroxit đúng chưa và cộng với hydro cân bằng 1 phần 2 hydro như này được chưa? Sau phản ứng này xong thì cái natri natrihiroxit này sẽ phản ứng với sắt 3 và luôn Để tạo thành phân tử sắt 3 hiroxit.